Sáng 30 tháng 7, trầm vốn hương phai, trầm hương như tịch của Thanh Nghị và Dương Tử, tung trailer đầu tiên, hé lộ tạo hình và nội dung. Phim xoay canh hai nhân vật chính là Đường Châu do Thanh Nghị thủ vai và Nhan Đam do Dương Tụ thủ vai, với câu chuyện tình yêu ngọt ngào nhưng cũng nhiều bi thương. Đường Châu vô tình gặp gỡ và kịp bàn với Nhan Đam, hai người cùng giữ mặt do Trương Duy thủ vai chống lại ma giới. Trong trận chiến, Đường Châu và Nhan Đam lấy lại được ký ức kịp trước. Hóa ra thân phận thật sự của Đường Châu là ứng uyên đế quân cao quý, còn nhan đàm là một bông hoa sen tu luyện thần tinh. Với sự góp mặt của hai diễn viên nổi tiếng, Trầm Vốn Hương Phai thu hút được rất nhiều sự chú ý của khán giả. Tuy nhiên, phim vấp phải nhiều bình luận trái chiều. Nhiều khán giả nhận xét Trầm Vốn Hương Phai tạo cảm giác giống tổ hợp pha trộn giữa lưu ly mỹ nhân sát và Hương mật từ khỏi xương. Ở một số cảnh, Thanh Nghi có nét diễn giống với vai Tư Phường trong lưu ly mỹ nhân sát. Tạo hình của anh cũng bị trung lập với các phim trước. Vai nữ chính của Dương Tử cũng mang đến cho khán giả cảm giác giống với vai cẩm mịch trong hương mật từ khỏi xương. Nửa đầu phim vô tư ngây thơ, ngọt ngào trong tình yêu, nửa sau thì đau khổ và nhiều nước mắt. Trailer cũng có cảnh nữ chính đâm kiếm vào nam chính giống hương mật từ khỏi xương. Tuy nhiên, với nhiều fan của Thành Nghị và Dương Tử, Trầm Vốn Hương Phai vẫn rất đáng mong đợi với tạo hình bắt mắt của hai diễn viên chính. Công ty Hoan Thủy Thế Kỷ luôn mạnh tay đầu tư vào trang phục cho các diễn viên, mang đẹp một bộ sưu tập bộ của trang vừa đẹp vừa xinh. Symmetry của Thành Nghị và Dương Tử cũng khiến dân tình duyệt xoa vì cặp đôi đẹp và tương tác tốt. Ngay khi mới tuyên bố dự án, trong vốn hưng phai đã liên tục gây tranh cãi khi Dương Tử được coi đến vào phục chót để cứu vai nữ chính. Sau khi nhà sản xuất Hương Thủy Thế kỳ casting hàng loạt diễn viên nữ khác không thành công. Nam chính Thanh Nghi cũng mất điểm sau vụ mặt nặng may nhẹ với bàn diễn Viêm Băng Nghiên khi lưu lim Mỹ nhất sát vừa kết thúc. Phan Dương Tử không muốn thần tượng đóng cùng Thanh Nghi cũng sợ anh trở mặt nhàn nhạt, nhạt Bộ phim đã bắt đầu những công bản sản xuất đầu tiên, dự kiến sẽ ra mắt vào năm 2022. Các bạn mình chờ đón nhé!